Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một mẫu cỏ bản mới nhé Cái này là mình tán một ba màu này Một cánh lớn này Vẫn là một cánh nhỏ kế bên này Tiếp tục một cánh nhỏ bên này này Những cái mẫu này thì thường thì Mona hay quay đi quay lại cho bạn xem Nó cũng giống nhau vậy đó những cái phần cơ bản này cỏ bản thì nó cũng có những cái giống giống nhau có cái mình phối màu nó khác đi một chút mà mình thêm thắt thêm nét này nét kia thôi thôi thật ra thì nó cũng khá là giống nhau tô lại thì mọi người thấy là nó sắc nét hơn rõ ràng hơn một cánh lá đơn kéo liền với cánh trên này kéo ngược xuống này ôm vô này tiếp tục này tô lại này luôn luôn phải tô lại để cho cái nét của mình nó đậm màu hơn nhé nó sắc nét hơn nó sẽ đẹp hơn rồi bây giờ mình sẽ sử dụng màu xanh lá màu trắng bắt đầu mình vẽ lá rồi cũng sẽ thêm lá trên này sau đó mình sẽ tô lại hết này tô lại cho nó đậm nét hơn sau đó thì mình sẽ sử dụng cỏ râu mình tước tia ở bên trong lên chấm nhụy này Sử dụng màu vàng và màu trắng, bắt đầu mình sẽ viền